chào mọi người lại quay trở về với channel Kiến Tinh 88 Và các bạn đã biết thì uh, ngôn ngữ luôn là một cái rào cản rất là khó để mà vượt qua khi các bạn sử dụng Windows 10 Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chuyển ngôn ngữ từ tiếng Anh qua tiếng Việt trên Windows 10 một cách dễ dàng nhất nhé ok và chúng ta bắt đầu nhé đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào Windows chọn cài đặt và sau đó chúng ta sẽ chọn phần Time and Language tiếp theo chúng ta chọn Language ok ở đây chúng ta ấn vào Ask a New Language và đánh vào là Việt Nam ok và nhấn Next um, chúng ta sẽ nhấn vào đây để chọn là ngôn ngữ chính để hiển thị và ấn install và đợi một lát cho quá trình tải và cài đặt của máy yeah. và quá trình tải xuống của chúng ta đã hoàn tất rồi và chúng ta nhấn chọn yes sign out now và sau quá trình sign out thì chúng ta đã có Windows 10 sử dụng tiếng Việt ở đây rồi và chúc các bạn có quá trình trải nghiệm máy tính của bạn trên Windows 10 một cách tốt nhất nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau các bạn đừng quên nhấn subscribe và like nếu như thấy video của hữu ích okay. chào các bạn và hẹn gặp lại